rồi mình có một đơn hàng trên shopee của bà xã ha bây giờ bà xã nhờ mình đóng giùm bây giờ mình sẵn đóng rồi trong thời gian đóng mình quay cho anh chị các bạn xem các mẫu luôn ha rồi đầu tiên là bóng phao hình con cá heo nè đây là bóng phao hình con cá heo á mọi người và anh chị các bạn bán lâu thì mới nhìn ra được cái sản phẩm này ha ở đây là một ở trên shopee bà xã mình sẽ có 6 cái à còn ở đây là một lóc nó tới 12 cái ha. nên mình phải phải chia ra ha. chia ra một hai ba bốn ba thôi ba với bên đây ba nữa là sáu một hai ba một màu nó một màu một cục á, là nó là 12 con nhưng mà ở đây á, là do mình chia màu ra cho anh chị các bạn dễ bán đó nha chứ đúng ra là một cục một màu là 12 con Đó. cái này thì mình buộc lại bỏ lại kho Rồi, này bỏ vô kho Ủa cái đó khó quá chả <laughs> Kệ người ta đi Xong rồi tới siêu nhân kiếm ha Siêu nhân kiếm Rồi đến siêu nhân kiếm Rồi cái heo xong rồi tới siêu nhân kiếm nè ừ. Ủa cha Cái này em gửi cho cha Trên Shopee không của mẹ rồi cái này là hai màu một cục là 12 cái Nhưng mẹ ơi mình phải chiết ra rồi đến siêu nhân nhện rồi đây là siêu nhân người nhện cũng một cục 12 con giờ phải chiết ra một một này hai ba bốn năm sáu cái này là người nhện lớn nha có hai loại một loại nhện nhỏ và một loại nhện lớn rồi đây là máy bay ha máy bay nhưng mà đây còn bốn cái à. nhưng mà con người con cá heo này nè cái heo này nó sẽ con cá heo này à, đồng giá với máy bay ha. nên nhiều khi à, nó thiếu á mình à, sẽ lấy một sản phẩm đồng giá ít thôi mình sẽ để ở đây ha rồi rồi tới con chó đốm to ha chó đốm to con chó đốm à. rồi đây là hình chó đốm to ha. 1 2 3 4 5 6 cái ha. rồi đến trái banh hình 7 màu ha. trái banh 7 màu banh này là banh 12 khía ha. banh 12 khía 12 khía Đó. 1 2 3 4 5 6 ha rồi ok rồi